Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Nhà to như lăng mộ Trần Đại Quang Điềm báo trước mà Lê Ngọc Hoa không hề hay biết Ông Phó Chủ tịch Nghệ An qua đời Người ta bàn tán xôn xao về tài sản kích xù mà ông để lại Tài sản nổi chính là dinh thự khổng lồ mà ông không cần giấu giếm Quan chức khác thì buộc phải giấu Chứ ông Hoa thì không cần phải giấu Vì ông đang sở hữu một doanh nghiệp lớn trong ngành xây dựng công trình giao thông đó là công ty Sienco 4. Vừa làm kinh tế vừa làm quan chức, không biết nhà nước có luật nào cấm quan chức không được làm kinh tế hay không, mà sau ông Lê Ngọc Hoa công khai đến như vậy. Đến hình ảnh ông Lê Ngọc Hoa. Báo đảng đưa tin ông Lê Ngọc Hoa, Phó Chủ tịch tỉnh Nghệ An vừa qua đời ở tuổi có 55 do sốt huyết não nhưng không đề cập chuyện ông này để lại biệt phủ do bị cho ông là người bảo kê, bốt bẩn, bến thủy. Hôm 20 tháng 6, các báo xác nhận tin ông Hoa bị sốt xuất huyết não vài ngày trước. Tuy được các bác sĩ, chuyên gia y tế chăm sóc, cứu chữa, nhưng do bệnh quá nặng, ông Hoa đã không qua khỏi. Sau khi ông Hoa chết, cộng đồng mạng có soi căn nhà của ông Lê Ngọc Hoa, đúng là to vật vã. Nhiều người không gọi nó là nhà mà gọi nó là dinh thự hoặc biệt phủ vì nó quá khổng lồ. Có người mới nhìn thấy đã thốt lên rằng nó to như lăng mộ ông cựu chủ tịch nước Trần Đại Quang vậy. Thật sự nhìn căn biệt phủ của ông Lê Ngọc Hoa thì không lớn như lăng mộ của ông Trần Đại Quang, tuy nhiên nó là một khuôn viên rất rộng so với những mảnh đất nội thị khác. Trong khuôn viên có nhiều khu nhà với mái ngói đỏ, có nhà vọng cát lục giác, trông như vọng cát trong khuôn viên dinh độc lập tại trung tâm thành phố Sài Gòn. Trong nhà có bể, bể bơi, được đặt trên sân thượng trông rất xa hoa. Những năm gần đây, quan chức của Đảng Cộng sản Việt Nam đua nhau xây lăng tẩm khổng lồ. Về kiến trúc lăng tẩm cho người chết và dinh thự cho người sống chẳng khác nhau là bao. Có lẽ quan niệm của quan chức Cộng sản như Tần Thị Hoàng là muốn sang thế giới bên kia sống xa hoa như khi còn sống trên trần gian vậy. Đây là hình ảnh dinh thự của ông Lê Ngọc Hoa. Văn hóa người Việt hay kiên kỵ, những điểm cờ hay những gì gợi nhớ đến người chết. Việc xây dựng lăng tẩm cho riêng mình của ông Lê Ngọc Hoa, khi nhiều người quan sát, nó giống như ông xây lăng tẩm cho riêng ông vậy. Ông Lê Ngọc Hoa chết khi tuổi còn rất trẻ, chỉ mới có 5 năm. Trước khi ngồi chiếc ghế Phó Chủ tịch tỉnh Nghệ An, ông Hoa làm Tổng Giám đốc Sienco 4. Theo báo cáo tài chính của Sienco 4, vào hồi năm 2017, ông Hoa nắm giữ 176.000 cổ phiếu Số cổ phiếu của bà Trương Thị Tâm, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị và chính là vợ của ông Hoa là 2 triệu 129 ngàn cổ phiếu. Cianco 4 là nhà đầu tư tuyến tránh Vinh nhưng lại dựng trạm thu phí tại cầu Bến Thủy, dẫn tới việc nhiều xe cộ không đi qua tuyến tránh Vinh nhưng vẫn phải trả phí. Theo giới xã hội dân sự, ông Hoa kiếm bộ tiền nhờ cái bốt bẩn Bến Thủy này. Dù ông Lê Ngọc Hoa chỉ làm công chức với mức lương gần chục triệu đồng mà thôi. Nhưng ông Hòa có tài sản nổi, có tới hai căn biệt thự và một chiếc xe Toyota Land Cruiser đời mới nhất. Ngồi trên chiếc ghế quyền lực nắm trong tay doanh nghiệp nhà nước với nhiều biệt đãi, ông Lê Ngọc Hòa đã thò vòi hút máu của dân để tự làm giàu cho mình. Điều đang nói là ông đã ra tay với nhiều người phản đối và bắt bỏ tù họ. Con đường làm giàu của ông Lê Ngọc Hoa tuy là có vẻ hợp pháp nhưng nó bất chính. Với luật pháp của Đảng Cộng sản Việt Nam không xử lý ông được, tưởng rằng ông vững như bản thành. Nhưng không, còn có thứ luật khác, luật đó không ai có thể kiểm soát và không ai có thể can thiệp, đó là luật nhân quả. Đây là hình ảnh khu lăng mộ Trần Đại Quang. Ông Lê Ngọc Hoa chết khi tuổi đời còn rất trẻ, tiền bạc, quyền lực dinh thự đều trở nên vô nghĩa. Đấy là bài học cho những người quan tâm và các quan tham đang ngày đêm tìm cách hại dân để trục lợi. Nhiều người đã phải trả giá nhưng Trần Bắc Hà là một tấm gương. Dù có núi tiền thì cũng sống không thọ, gia đình tan nát không trốn dung thân. Luật nhân quả là thế, không ai thoát được. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Một chủ bốt bẩn đã về gặp bác lại quên rủ Trương Quang Nghĩa, Nguyễn Văn Thể. Có thể nói nạn bốt bẩn trên khắp các nẻo đường ở Việt Nam đã móc túi người dân không biết bao nhiêu là tiền. Thời ông Nguyễn Văn Thể làm bộ trưởng là lúc bốt bẩn mọc tràn lan nhất. Ở nước ngoài, bốt chỉ mọc trên cao tốc, còn quốc lộ là trách nhiệm của nhà nước phải làm cho dân vì nhà nước đã thu thuế của dân. Trung bình cứ khoảng 40-50 km là lại có một bốt bẩn. Trên quốc lộ 1A bút mọc dày đặc làm cho vận chuyển container từ Sài Gòn ra Hà Nội mà có giá vận chuyển còn cao hơn cả vận chuyển sang tới Mỹ. Người dân Việt Nam phải sống với đời sống hàng hóa đắt đỏ cũng bởi những bốt này làm cước vận chuyển lúc nào cũng cao chót vót. Cả Nguyễn Văn Thể và những chủ bốt bẩn đều là tội đồ của người dân Việt Nam. Đây là hình ảnh ông Lê Ngọc Hoa. Vào ngày 19 tháng 6, báo chí nhà nước đồng loạt đưa tin Ông Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An Lê Ngọc Hoa đã từ trần sau nhiều ngày điều trị xuất huyết não. Đây chỉ là cái chết thông thường như bao cái chết khác. Tuy nhiên, điều làm người ta bàn tán xôn xao không phải là cái chết mà là con người ông Lê Ngọc Hoa. Ông Lê Ngọc Hoa từng là tổng giám đốc công ty Thienco 4 mà đơn vị này chính là chủ sở hữu hai trạm thu phí bốt Bến Thủy 1 và Bến Thủy 2. Trạm bốt này là một trong rất nhiều bốt bẩn và để lại nhiều tai tiếng. Từ năm 2010 đến năm 2014, ông Hoa làm phó bí thư đảng ủy, phó chủ tịch hội đồng quản trị tổng giám đốc Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 4, viết tắt là Ciensurco 4. Lợi dụng chủ trương của phần hóa doanh nghiệp nhà nước, ông Lê Ngọc Hoa đã dùng những mối quan hệ trong bóng tối mua lại cổ phần của Cienco 4, nắm cổ phần chính trong Cienco 4 là ông Lê Ngọc Hoa cũng đang sở hữu Cienco 4 và công ty cổ phần tập đoàn VPA do vợ và con trai ông chiếm tới 80% số vốn điều lệ. Nói chung công ty này mang danh nghĩa là doanh nghiệp nhà nước nhưng thực chất là công ty gia đình. Phần vốn nhà nước được giữ lại để công ty được các đặc quyền ưu tiên theo chính sách bất bình đẳng của nhà nước Việt Nam. Đây là hình ảnh ông Trương Quang Nghĩa đứng cạnh ông Đinh La Thăng, người đã giúp ông Lê Ngọc Hoa giữ các bốt bẩn hai trạm thu phí bốt ở cầu Bến Thủy 1 và Bến Thủy 2 như hai quả trì, đè nặng lên người dân hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. Đặc biệt với mức phí rất cao, hai trạm bốt này ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của người dân ở cả hai địa phương. Vì người dân kêu cứu rát quá, ông Đặng Quốc Khánh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã nhiều lần gửi văn bản kiến nghị lên Bộ Giao thông Vận tải di rời hai trạm thu phí hút máu này. Tuy nhiên, dựa hơi Nguyễn Văn Thể ông Lê Ngọc Hoa phán một câu xanh dần rằng nên hay không nên không phải là một câu trả lời mà được mà cái này Hà Tĩnh vớ vẩn. Khi triển khai cả dự án này, phương án tài chính, vị trí đặt trạm thu phí, rồi tính toán lưu lượng các thứ là người ta đã làm việc với cả hai nhà cả nhà đầu tư, nhà tiến dụng và cả địa phương, cả Bộ Giao thông Vận tải. Cái đó liên quan gì đến Hà Tĩnh? Trạm thu phí đang làm ở Nghệ An mà xe là xe của cả nước đi qua chứ xe, xe gì của huyện Nghi Xuân đâu, ông nói. Ông Lê Ngọc Hoa có mối quan hệ với ông cựu Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Trung Quang Nghĩa và ông Bộ trưởng hiện nay Nguyễn Văn Thể. Chính vì thế, ông chủ Cianco 4 này mới mạnh miệng lấn át lời nói của ông Đặng Quốc Khánh. Vừa làm quan chức cấp tỉnh, vừa chủ một doanh nghiệp nhà nước, ông Lê Ngọc Hoa rất giàu, đặc biệt là tài sản của ông cũng từ việc hút máu của dân các tỉnh mà có đến hình ảnh ông Nguyễn Văn Thể. Dù cho giàu, ông Lê Ngọc Hoa cũng không thể mang tiền qua thế giới bên kia được. Các quan chức của Đảng Cộng sản Việt Nam họ luôn tìm cách trục lợi. Có người thì rất giàu, giàu đến nhiều đời ăn không hết mà họ vẫn không hết tham. Không biết có quả báo thật hay không. Nhưng cái chết của ông Lê Ngọc Hoa trong khi ông đang nằm trên đống tiền cũng là điều mà các quan chức cần phải nhìn vào đó mà suy ngẫm. Đặc biệt là Trương Quang Nghĩa và Nguyễn Văn Thể.